à nếu quý cổ động viên chung à, kề khác nhé. ok anh ok Thank you. bắt WO điều khiển bắt khỏi dây đàn của em cái bắt ra khỏi dây đàn của em cái chắc chắn bắt buộc nó phải đổi đánh láo anh ơi mày tao vào đây vô tới nào máy bắt đi kia ra ngoài đi rồi đi vừa rồi vừa đứng luôn phải có trời máu máu đi lên được rồi vô ly vô ly thôi rồi đủ rồi thôi thôi cùng cây đó cùng cây đó hết nữa cùng cây đó rồi đủ rồi áp rồi áp rồi một sợi thôi một sợi thôi giữ dây cầm dây chung dây á cầu động viên trung đề khác nhá ok anh ok anh Dương tôi đập ra. Dương tôi nâng nhấn ra lên. Đúng rồi. Thả ra, lên. Thả đầu ra. Hãy subscribe không bỏ lỡ những video hấp dẫn

nhầy không để được, không để không lật được lật ra được đây là Thank you. không quán triệt không cho em làm ok mười lăm phút là hơi khoai đấy. quay bắt đầu ấy con này nghe con vận tải trên cũng quay bắt đầu vậy để xuống bấm bấm cố lên à con này ác đấy em đi xíu em ơi em bảo các các ra ngoài của em đi đừng để em cậu em ơi đứng chốt rồi căng dây không chưa phải căng Complete. Thank you. đâu Mua uống không phải. Không phải. Con ô tô làm rồi. Bèo ba không có lên lại đừng cầm đi xe này của mày nó chưa thoải mái luôn bây giờ đi ngồi như là đi đi gần đi gần tôi đi lên đâu rồi Hallelujah. Vâng. hết giờ rồi chấm điểm đôi tổn viên gia đình viên bảo lâu anh bảo bảo Em đồng mua Ôi, trên này trời đẹp anh Trên trời đẹp, vãi trưởng, dạ Đó, em đi được của em, của anh em Đi anh em lên xem cua Trời mạnh lên Xe địa hình Trời, trời, trời, trời Cả đứa xe địa hình đấy Đây sát chưa chắc là hay rồi đúng rồi cấm lớn cho xe nặng sát chưa chắc là đi vào đây nó trôi trôi nó nhiều ấy có những người anh ạ Chạy đây anh, cả ngày không à? uh, 29 30 cơ nhưng mà hiện tại giờ thì nó đang đấy, đang, đang, đang thi đấy lượt lên đây anh sướng lắm vâng chúng em làm thì nó cũng bình bình bác vào đồng viên ờ, ra khỏi đường đua đây bác đội mũ cối ờ, vâng thế đồng viên đang là bắt ra đi bác ra khỏi ờ, khu vực hết rồi hết rồi hết rồi ok Tôi đây, phải qua bên kia thôi Né ra, né ra Long Hoàng ơi Phải qua bên kia Hết rồi Lùi xe lại, lùi xe lại Alo Lùi xe lại đi, lùi xe lại Nhà tôi tới đâu, nhà tới Nhà tôi và lùi xe lại tôi tới lùi xe Ra tôi lùi xe Em kéo được chúng ta được Đây là cái máy Đây, đây, đây